Cập nhật tin tức online ngày 20 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh bị bạn trai tưới xăng đốt, hàng gắn tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng lên người bạn gái rồi phóng hỏa làm nạn nhân bị bỏng nặng. Ngày 20 tháng 12, Công an huyện Hóc Môn đang củng cố hồ sơ, chuyển nghi phạm Nguyễn Lê Anh Cường, 22 tuổi, ngụ quận 3, cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Theo cảnh sát, Cường là nghi phạm tạc xăng Phóng Hỏa là một cô gái bị thương nặng, Cường Khai có quan hệ tình cảm với chị N, 22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Gần đây, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, nên cô gái quyết định chia tay. Tối ngày 18 tháng 12, Cường mang xăng đến nhà chị N. Khi gặp cô gái, hai bên nói chuyện, nhưng không hàng cắn được. Lúc chị N bỏ đi vào nhà thì Cường đổ xăng lên người nạn nhân, rồi châm lửa. Nhiều người xung quanh dập lửa đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu. Trương Cường bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo cảnh sát, cô gái bị thương nặng, và đang được điều trị tại bệnh viện